cái dấu vết đó giống như là dấu vết để nằm để đĩa hay sao mọi người ôi mọi người có một cái phát hiện nè mọi người Mến chào anh chị em cô dì chú thím Chào mừng anh chị em cô dì chú thím đến với video tiếp theo của TBL Lời nói đầu tiên TBL xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống Thì trong cái quá trình rong ruổi tìm kiếm những cái ngôi nhà hon, biệt thự hon, khách sạn hon Thì tình cờ TBL đã phát hiện được một cái à, ngôi nhà hon mọi người không biết là cái ngôi nhà hon hay là cái à, biệt thự hay khách sạn gì thì cũng không biết tại vì nó nằm ở sau phía trong kia mọi người đó thì TBL chạy lố một đoạn rồi bây giờ TBL sẽ à, cùng mọi người đi vào trong đó để xem thử có những cái bí ẩn gì trong đó mình phát hiện được hay không nha thì à, mời mọi người hãy cùng à, đồng hành với TBL TBL cũng không biết đây là cái à, <clears throat> ngôi trường hay cái căn nhà nữa hay là một cái trạm xá nhìn ở ngoài nó bỏ hoang rất là lâu luôn và mình sẽ ờ, từ từ bước vào trong đây ôi ở ngoài nhìn vô nè mọi người hai bên cây cối cỡ này thôi chứ sao mà không phải bỏ hoang được bỏ hoang chắc luôn Ừ. nhìn gì thôi chứ ôm tầm gì thôi chứ chắc chắn là bỏ hoang rồi ha chúng ta sẽ tiến vào bên trong giờ này cũng ờ, trưa rồi không biết có phải giờ lên hay không nữa mà bước tới đây cảm giác ừ, có cái gì á mọi người nó lạnh lẽo á đây là mọi người đây là cái à, sân gạch nè mọi người sân gạch trước kia đó mọi người wow TPE cũng hết sức cẩn thận bước vào đây luôn lỡ như có rắn có đồ ôi cây cấu rồi nó bao quanh hết nó ôm trọn hết cái chỗ này luôn wow. đây là mọi người cửa sổ này mình phải gõ cửa vài cái mở ra không biết sao wow thấy có đồ ai dắt nè mọi người thấy cả nhà phí vai nhìn vô nè như có thấy không có cái giường thực ra chỗ này có cái lỗ chó nè mọi người để tivi đi vào đây xem xem bên đây thì không có cái gì hết mọi người nhưng mà có cái mùi gì á hôi á đây mọi người qua đây nó lạnh ngựa, phía à, trên này những cái à, ngói và phía sau có một cái à, khu trống ngoài sau không biết lý do vì sao mà đây bỏ hoang ta đây thì cất chim mà cất ờ, cất gà vậy và <coughs> được khó lại nha mọi người khó lại bỏ quay mà khó lại chi không biết uổng một cái ổ khó rồi bỏ khó rồi dục luôn á thì khó làm chi nè cả nhà đây là cái lỗ chó mọi người wow chỗ này có một cái à, ống steran nha mọi người và có một cái à, ly chắc có lẽ cho con vật nào uống thuốc á trong đây nha mọi người để TV đi qua bên cái cánh cửa này thử xem thử coi nó có còn mở cửa hay không chưa TV nghi đây là một cái trạm à, xá hơn đó, mọi người và đây là cái à, cột nó gãy nè mọi người nè thấy không gãy lên đây rồi để thì yêu cầu cái này mở được Ồ, oh, không được bị chốt rồi à? Ồ. Oh. rồi đùng đùng đùng đùng đùng nghe tiếng ngoài kia nó đùng đùng theo ha có một cái phát hiện nè mọi người đây à, đây là cái à, trứng chim à, chim à, hoành hoạch trứng chim hoành quạch đó mọi người trứng này thì nó to tương đối to thôi để đó ha vô tình phát hiện trứng chim chỗ này để tìm hiểu xem thử cái lỗ chó này chui vô cái dừa nhìn ở trong có cái cây gì nữa mọi người cây này nè thuốc đồ lỗ này TPL vô không vừa nha mọi người TPL cũng gần 80kg chui vô cái lỗ này không vừa nha <coughs> ờ. mà nếu mà chui vô phía bên trong đó thì cũng chẳng có cái gì trống lỏng à chỗ này có bàn có có đồ à để mình ờ, xếp cái camera lại mình ờ, thò vô trong đó cho mọi người xem đây là mọi người đó. nó gì nè chắc có lẽ ờ, đây là một chỗ chăn nuôi gà hồi xưa mọi người thì ờ, đây là một cái thao nè và một cái ờ, chỗ này là cái ờ, bếp ga cái bếp mà bếp dầu lửa hồi xưa mọi người hồi xưa xài bếp dầu lửa luôn mình nhìn thấy nó khá mới luôn mọi người nó không có cái dấu hiệu mà xài nhiều nha khá mới luôn và bên kia là cái ơ nước giữ lạnh để uống á thì cái à, cái cái cái bếp dầu lửa này là có lâu rồi nha mọi người bây giờ chắc hết xài rồi bây giờ đâu ai bán dầu lửa nữa đâu xài thì chỉ còn lại cái à, bếp đó và cái à, cái đầu giống nữa cả mọi người đầu giống bên kia kìa đó đầu giống á đầu giống đó thì à, hồi xưa cũng có nha bây giờ thì không thấy xài nữa giống bằng sắt gì vậy. để người ta gánh đó mọi người giờ thấy không còn nữa nha đa số là bây giờ không còn nữa chứng tỏ là bỏ lâu rất là lâu luôn bỏ rất là xưa luôn còn bên đây thì à, trong lỏng à bàn trong lỏng không có gì hết. rồi thì à, có lẽ theo uh, à, TBL suy nghĩ á theo TPLC đó đây là một cái à, trạm xá hoặc là một cái à, trường mẫu giáo mọi người trường mẫu giáo ngày xưa cho nên là bây giờ người ta bỏ hoang này cũng thuộc của à, nhà nước chứ không phải của tư nhân này nó giống trường mẫu giáo hồi xưa quá trường mẫu giáo thì à, để lâu á không có ai mà sử dụng nữa thì người dân người ta sẽ vô trong đó chăn nuôi hoặc là đĩa đĩa, đĩa gì đó cái dấu vết đó giống như là dấu vết để nằm để đĩa hay sao mọi người cái đó mình cũng không hiểu nữa thì à, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi TBL đến giây phút này nha mến chào mọi người chúc mọi người à, những lời tốt đẹp nhất đến với à, gia đình và người thân của mình nha rồi xin à, tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của TBL nha